gần gũi nhau mất rồi ta tư là hết ¡Gracias! biết ngài còn nhớ đến ân tình đường xưa in bóng hai đứa nay đâu những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu xa biệt bạn lòng ơi tôi nay xa lắm rồi kỷ niệm mình xin nhớ mãi cảm thông được nuôi vẫn xa người thương màu hoa phương thắm như máu con tim mỗi lần hè thêm kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm màu